môi giăng kín không gian môi như hạt khóc manh mang thì thầm gào thét như lời kêu than mưa như xé con tim mưa như nước mắt trong đêm cuốn xoay bao tố quanh đời em mưa tuôn rơi trên đôi vai trên đôi tay trên đôi chân cho trôi đi bao đã toan mưa giăng kín không gian mưa như than khóc mênh mang thì thầm gào thét như lời kêu than mưa như xé con tim mưa như nước mắt trong đêm cuốn xoay bao tố quanh đời em mưa tuôn rơi trên đôi vai trên đôi tay trên đôi chân cho trôi đi biết chút đi bát hàng trăm kia cười để ta thấy ta thanh thang đầy vui xin mưa rơi mãi trên đời tôi không gian mơ như than khóc mênh mang thì thầm gào thét như lời kêu than mưa như xé con tim mưa như nước mắt trong đêm cuốn xoay bao tố quanh đời em mưa tuôn rơi trên đôi vai trên đôi tay trên đôi chân cho trôi đi bao đa đoan bao phiền mưa ơi xin chút đi ba thăng trầm kiếp người để ta thấy ta thanh thang đời vui xin mưa rơi mãi trên đời tôi xin mưa rơi mãi trên đời tôi xin mưa rơi mãi trên đời tôi